tháng sau với thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện với phần gạch lát nền kích thước gạch 60 60 vân đá. Với cái căn nhà này thì diện tích là 32 m2 trên sổ đỏ, thiết kế và xây dựng là 5 tầng tổng là hơn 150 m sử dụng quý vị ạ thiết kế rất là đầy đủ gần ờ, với lại ờ, ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông với cái căn nhà này thì nó giáp với trạm bơm Yên Nghĩa cụ thể thì là Đông La Hoài Đức giáp với lại địa phận ờ, khu đô thị Đô Nghĩa giáp với lại phường Yên Nghĩa luôn quý vị nhé đây là cái phần không gian của phòng khách à, phòng bếp phòng khách ở ngoài khá là rộng rồi phòng ở ngoài một là quý vị có thể để thiết kế phòng khách hai là quý vị có thể để xe ô tô ba là quý vị có thể thiết kế phòng khách bên trên cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình với căn nhà này 5 tầng sử dụng thiết kế rất là hợp lý đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà nha mọi người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 tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế toàn bộ là gỗ mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà và đây là phần tầng 2 của ngôi nhà với tầng 2 thiết kế một phòng ngủ siêu rộng một phòng vệ sinh ở phía bên trong quý vị ạ đây là phần phòng ngủ bốn căn nhà này thiết kế giống hệt nhau quý vị nhé chỉ khác mỗi vị trí thôi còn thiết kế về các phòng à, đều giống nhau có ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài đây thiết kế sàn gỗ công nghiệp tầng 2, 3, 4 đều thiết kế sàn gỗ công nghiệp như thế này hệ thống trần thạch cao đèn led chiếu sáng phòng ngủ rất là rộng đấy ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa được lắp đặt đầy đủ phòng vệ sinh thiết kế đây cho quý vị có thể khám phá phòng vệ sinh đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2 Đầy đủ hệ thống quạt thông gió, bồn cầu, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, lavabo, bàn đá, gương tắm Đầy đủ cho quý vị nhé Với ban công mở thực tế tất cả các tầng 2, 3, 4 đều được thiết kế sàn gỗ cũng như hệ thống trần thạch cao, đèn led. Với cái cụm dự án này thì hồ sơ điện riêng, hồ sơ nước riêng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 nó khoảng tầm được 20 mét vuông vắn dễ dàng kê đổ nội thất và với cái giá bán 2 tỷ 950 triệu đồng này bao toàn bộ phí thuế có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu nhé này phòng ngủ ánh sáng tự nhiên ngập tràn vào trong không gian phòng hệ thống trần thạch cao đèn led chiếu sáng hệ thống sàn gỗ công nghiệp ở phía dưới sàn Phòng vệ sinh thiết kế đầy đủ chi tiết các công năng sử dụng thiết bị vệ sinh cho một phòng vệ sinh quạt hút mùi, quạt thông gió, bồn cầu cũng như là hệ thống sen cây tắm nóng lạnh tất cả các cửa phòng vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp và cửa thông phòng thiết kế là cửa lõi thép vân gỗ mời theo em lên khám phá tầng 4 của ngôi nhà với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị hai phòng với tầng 4 này, à, chủ đầu tư thiết kế nhằm mục đích đây là cái phần phòng thờ nha mọi người. Và đây là phần phòng ngủ hoặc phòng làm việc. Cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Tuy nhiên, tất cả các phòng, phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng, trang thiết bị cho một căn phòng. Đó. Và tầng 4 vẫn thiết kế một phòng vệ sinh nữa nha mọi người. Đây. Vẫn thiết kế một phòng vệ sinh sử dụng riêng cho tầng 4. và phần còn lại tầng 5 của ngôi nhà mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé và đây là phần tầng 5 của ngôi nhà trên phía cầu thang trên cùng là có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang phần còn lại đây là phần sân phơi nha mọi người đây chính là phần sân phơi từ vị trí ngôi nhà này cũng gần với bến xe Yên Nghĩa, gần với ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông, phạm vi bán kính 4 km quay đầu, xung quanh ngập tràn tiện ích chợ trường phường trạm, giao thông đi lại thuận tiện,